chúng mình sẽ viết số thích hợp vào bài tập số 1 như sau. Bài tập số 1, viết số thích hợp vào trụ chấm. Một yến bằng chấm chấm kg, một tạ bằng chấm chấm kg, một tấn bằng chấm chấm kg, một tạ thì bằng bao nhiêu yến, một tấn thì bằng bao nhiêu tạ và một tấn thì bằng bao nhiêu yến. Đây chính là nội dung của bài tập số 1 và cô nói rõ là hôm nay chúng mình cùng nhau ôn tập về đơn vị đo khối lượng. Về đại lượng thì chúng ta có học đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng nhưng toàn mảng hôm nay thì cô hướng dẫn với các con đơn vị đo khối lượng. Đơn vị đo khối lượng thì các con đã được học các đơn vị đó là gam này, kg này, yến, tạ, tấn, decagam và hectagam rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm vào từng phần một. Đầu tiên, cô và các con cùng đi vào phần bài giảng. Ở phần này thì là bài toán đơn giản, không khó và cũng không phức tạp. Nó là bài toán đổi cụ thể thôi. Thì các con thấy rằng ở bài này một yến thì sẽ bằng bao nhiêu kg? Đó là bằng 10 kg. Một yến bằng 10 kg một tạ sẽ bằng bao nhiêu kg một tạ sẽ bằng 100 kg một tấn thì sẽ bằng 1.000 kg cô ghi đơn vị vào như vậy cô đã hoàn thành cột 1 sang đến cột 2 một tạ so với yến thì một tạ bằng bao nhiêu yến một tạ bằng 10 yến một tấn thì bằng bao nhiêu tạ một tấn thì bằng 10 tạ như vậy thì một tấn sẽ bằng bao nhiêu yến 1 tấn sẽ bằng 100 yến. Bài của cô đã được thực hiện rồi. Bài này các con chỉ cần nhớ kiến thức về đơn vị đo khối lượng là các con làm được, không khó.